Xin chào các bạn, mình bên Thiên Hoa Sưng Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái cách mà để à, mình thêm một cái ảnh bên bên à, phần sidebar bên đây trên trang website của mình Khi mà khách hàng người ta bấm vô thì nó sẽ dẫn lên một cái đường link mà mình muốn cho nó về Hôm nay thì mình cho cái hình ảnh của Google Maps của mình ở trên đây khi mà khách hàng người ta bấm vô thì nó sẽ dẫn đến cái bản đồ của mình thì mình cần trước tiên là cái phần mềm Photoshop sau đó bạn cần một cái ảnh chụp màn hình ảnh chụp màn hình mà bạn chụp trước đó rồi ờ, cái này để mình à, bôi đen cái khúc dưới đây đi ha nó làm trắng đi cho đây mình mình viết mấy chữ ở đây cho nó nổi nổi xíu Ctrl D hết lửa chùm hổm gài à. hai ba bữa nó mới đi Sài Gòn mới lấy về rồi sau khi mình đã bôi trắng xong thì mình sẽ viết chữ ở đây mình sẽ cho cái chữ là nhận xét thiên Watson trên Google Maps cái này mình cho tới đây thôi bạn tại vì cái hình này chút xíu mình cắt cho nó bớt dài quá là nó, nó không hiện thị hết nó, nó mất chữ của mình Ctrl V rồi cắt ra bớt nha mình làm anh động cho nó luôn các bạn mình à, sẽ thay đổi cái màu chữ cho nó rồi mình bấm Ctrl G 1 3 4 layer ở đây thì à, mình làm bốn cái đó mình chỉnh dây cho nó dây đang ở chớp á một dây một dây ra một dây hết rồi mình sẽ tiếp theo là mình sẽ đổi cái màu chữ của nó cho nó Ctrl A chọn hết chọn màu vào màu này luôn thứ hai thứ hai còn cho na đó màu khác cho nó đó đi rồi tới màu thứ ba mở này lên tắt này đi Bencana Rồi ờ, bây giờ tới màu này đi Này nó không thật Rồi ờ, về màu này Rồi ờ, tới cái uh, ảnh uh, dùm chữ số 4 Nhập vô Bencana vào đỏ hả giờ tím đi ok tím luôn Rồi, thử rồi cho chân nhấp nháy luôn ha đi qua xem xem được xuống cho bạn rồi vậy đây đó về thì định nhìn thấy nó nổi hơn rồi đó rồi xong mình sẽ lưu lại cái hành động này thì mình sẽ ờ, lưu ờ, lưu theo cái định dạng này chứ không phải là à, như ờ, bình thường ha xe for web kèm màn hình luôn gì đây đàn xét tiên hoa sơn trên go go map rồi vô cái trang quản trị đi cái trang quản trị của mình mình vô phần giao diện nè giao diện đó cái xe ba nè cái xe ba này là cái phần bên tay phải của mình nè phía bên đây nè là bằng xe ba của mình nè đó đánh vô thì mình ở đây từ theo cái thêm mà nó có cái những xe ba nó khác nhau bạn không phải cái nào nó cũng vậy mình thêm có chưa rồi xong thì mình sẽ thêm ảnh vô hàng người ta vẫn bấm bấm vô cái hình ảnh thì vô cái nào thì mình à, sẽ có link sao chép cái đường link nè còn dán vô đây Ctrl V tôi thay đổi sắp xong các bạn hoàn thành đó rồi bây giờ mình à, sẽ à, làm mới lại